Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả em ơi Và trong thời gian này thì Khả đang à, sơ đồ của cao thủ à, Tăng trưởng Môn tháng 4 Thí Yên Tăng trưởng Môn cho anh em xem Đó một trong những cao thủ ac cũng là một bên, à, bên văn hội ac Họ sở hữu cho mình những cái top Tăng trưởng Môn này nó khá chất anh em ơi Và cũng như anh em biết là sau khi sở hữu Tăng trưởng Môn thì sẽ được một cái đao chống phá nè Và một với một cái ấn tín kỹ năng 9x một cấp Đó và anh em cùng xem sơ đồ set đồ này như thế nào nha cao thủ sau nha sau đang sở hữu mình một set nhu tinh đó 40 đá tình một cấp nhận uh, nộp công 4 một ngọc bội 22 à, một con ngựa vòng sáng chứng mã phi dân à, 500 máu 1 ngàn thể lực và vòng sáng anh thấy vòng sáng vòng sáng khá đẹp này mà anh thấy vòng sáng xanh xanh không khá chắc luôn và con ngựa này được uh, sự bảo hộ từ Ader là 5 triệu nha nếu như không chơi nữa thì có thể bán ngược lại cho Ader Ader sẽ thu hồi là 5 triệu nha năm đó lên thủ mình một cái nón uh, ờ, 11 phần thủ của Lý uh, 40 chậm sinh lực lực Và một bao tay kháng lôi 30 Và một đại lưng kháng băng 2540 Một cái nhận kháng lôi 28 sinh lực Và một đôi giày kháng lôi 27 Tính ra thì lượng kháng lôi thì được hai món ba món ba món kháng lôi Và một đại lưng kháng băng một món thủ lý làm chậm có cho mình là 80 làm trọng từ dây ờ, chuyền và nón một cái đao uh, chống phái tóc 30 xương 35 và 80 phần trăm và kháng hộ 25 banh sắc nội công 200 có thể đi hai đường Đó. này thì uh, ờ, lượng làm chón không có nói chung tầm này thí yên tăng hình cứ phập cái chất mạng này không cần phải làm chón luôn này mà có thể fit được võ đang luôn nè không phải đùa này mà đánh tông kim cũng auto tốt luôn đó nè rồi thì anh này đang thử với mình một cái kháng cảnh năm uh, một cái chín ít này một skin chín ít này Đằng này nếu mà có phi phong kỹ năng một cấp thì cũng có thể lên cho mình năm kỹ năng cũng có năm kỹ năng uh, ít x một kỹ năng từ áo này một kỹ năng từ phi phong một kỹ năng và một uh, kỹ năng từ uh, cái ấn của tăng trưởng môn ấn tiến tăng trưởng môn kèm với càng không trên đầu thì được uh, 25 25 điểm 9 ít đó skin 9 ít được lên 25 quá khỏe rồi anh em xem video thì đừng quên đỡ lại cho cao thủ sầu ờ, tăng trưởng môn thiên ờ, của tháng 4 này một like cho em hỗ trợ cho em ơi cảm ơn em rất nhiều